Hello, xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể quay trở lại cùng với chị ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay chưa? Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như mà các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị Hiên ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Được không nào? Hello, xin chào các em. Các bạn ơi, các em đã có mặt ở đây chưa nhở? Hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi và nếu như các bạn đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha. Được không nào? Xin chào các bạn, xin chào các em à, Ở đây có những bạn nào là 2K3 nhỉ? Và nếu như các em là 2K3 thì hãy giúp chị Hiên tác một vài người em 2K4 của mình vào trong phần phát trực tiếp này với chị được không? Rồi, xin chào các bạn Xin chào các em, xin chào các bạn À, ngày hôm nay sẽ là một cái buổi phát vô cùng đặc biệt dành cho các bạn 2K4 à, chúng mình sẽ có một cái khóa học không đồng, một cái chiến dịch không đồng đầu tiên dành cho các bạn 2K4 và chị rất muốn hỏi ở đây Ai là 2K4 giơ tay chị xem nào <laughs> Chị tin là vẫn còn có rất là nhiều các bạn 2K3 vẫn đang ở đây cùng với chị Và yên tâm là cho tới khi các bạn biết điểm à, các bạn vào trường đại học mà các bạn mong muốn thì các em vẫn có thể thỉnh thoảng vào xem like ủng hộ chị Hiên nhá. Được không nào? Hai ca ba chào chị à. <laughs> xin chào các em, xin chào các bạn, xin chào các bạn nhá. Hello, xin chào các em Nào giúp chị tác một vài người em 2k tư của mình nhá Được không ạ? À? <laughs> Với gió trời Hello, xin chào các em, xin chào các bạn Ôi, có cả 2k7 cơ à <laughs> Xin chào các bạn, xin chào các em À, ở đây đã thấy một số bạn 2k4 có mặt ở đây rồi đúng không nào vàng an nhiên Xin chào các bạn <laughs> à, Các bạn thân mến, nói chung là có nhiều điều muốn chia sẻ cùng với chúng mình lắm bởi vì là sao nhở? Bởi vì là các bạn 2K3 vừa mới hoàn thành kỳ thi quan trọng nhất ở trong cuộc đời của mình rồi. Và đến thời điểm hiện tại thì nếu như các em vẫn còn đang xem phần phát trực tiếp này, có nghĩa là các bạn vẫn đang dành rất là nhiều tình cảm cho team học văn chị Hiên. Và chị cảm ơn các em rất nhiều vì điều này. Chỉ có một cái điều muốn gửi gắm tới các bạn 2K3 vừa trải qua kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa rồi. Đó là tất cả các bạn đều đã làm rất tốt rồi. Và chị tin rằng là một cái kết quả tốt đẹp sẽ đến với các em thôi. Được không nào? nào à, Có lẽ là đến thời điểm này thì chị sẽ phải tạm thời à, lơi các bạn hay gọi là gì ạ à, Gọi là buông tay một chút với các bạn 2K3 để à, bây giờ thì chúng mình sẽ xuất phát sớm cùng với các bạn 2K4 Và đương nhiên là nếu như mà các bạn 2K3 thi đợt 2 ấy mà vẫn muốn là gì ạ Vẫn muốn là có thể đồng hành cùng với chị thì các em vẫn có thể xem những phần phát trực tiếp như thế này được không nào? Chị rất là chị rất là khuyến khích cái điều đấy để chúng mình tiếp tục nỗ lực cho cái hành trình bởi vì có nhiều bạn là vẫn chưa hoàn thành hành trình của mình đúng không? Thì uh, gửi lời cảm ơn tới các bạn 2K3 vì chặng đường vừa rồi và chúc cho các em sẽ đạt được cái thành quả tốt nhất nhá. Chị tin là thành quả tốt đẹp sẽ đến với các bạn thôi. Và nếu như có thể thì hãy giúp chị tác một vài người em 2K4 của mình vào đây để chị Hiên có thể đến được với nhiều bạn nhỏ hơn trên cả nước. Được không nào? Ok video nào nhá. Rồi, các bạn ơi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau trao đổi một chút xíu nhá. Ở thời điểm hiện tại thì chị đang khởi động một cái chiến dịch, được không ạ? À? Ở thời điểm hiện tại chị đang khởi động một cái chiến dịch đây là chiến dịch đầu tiên dành cho các bạn 2K4 Và không biết là các bạn 2K4 đã biết tới chiến dịch này chưa? Chúng mình sẽ cùng nhau nói một chút xíu về câu chuyện học văn lớp 12 nhé Các em cảm thấy là sau khoảng 11 năm các bạn học văn Thì các bạn cảm thấy là cái việc học văn của các bạn vấn đề lớn nhất của các em là gì? Nào, 2K3, 2K4, 2K5 Các bạn cảm thấy là cái vấn đề lớn nhất của các bạn trong cái việc học văn là gì? Có phải là ở thời điểm hiện tại cái việc lớn nhất mà các bạn cảm thấy kiểu khó khăn ấy đó chính là cái việc viết của mình đúng không? Viết ở đây chị chia ra thành thứ nhất Đó là viết một cái đoạn văn nghị luận xã hội Hay nói cách khác là nghị luận xã hội Được không ạ? À? Bài văn hay đoạn văn không quan trọng Được chưa nào? Và cái thứ hai là các bạn cũng cảm thấy rất là băn khoăn Khi mà mình viết một cái bài văn đó là bài văn nghị luận văn học Được không ạ? À? Chị tin là gì? Chị tin là có rất là nhiều bạn đang gặp những cái vấn đề như thế này Chị tin là có rất là nhiều bạn đang gặp những cái vấn đề như thế này Được không ạ? ở đây những bạn nào gặp vấn đề này ạ Tức là đối với các em ấy Cái việc mà các em bây giờ để các em ngồi Mà tự nhiên cho một cái đề Xong bắt đầu tự nhiên bắt các em viết một đoạn văn Hay một bài văn là các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ Giống như kiểu trống rỗng kinh khủng luôn ý Và mình không biết bắt đầu từ đâu cả Đúng không ạ Thế thì hiểu được rằng là cái việc viết này là một trong những cái điều rất là quan trọng Ở thời điểm hiện tại nhá, à, chị vẫn đang định hướng các bạn học theo Cái thứ nhất, đó là chúng ta kết hợp phần kiến thức nền Được không ạ? À? Cộng với phương pháp Đây là cái phần bổ trợ cho chúng mình về mặt lý thuyết được không nào? Đây là bổ trợ cho chúng mình về mặt lý thuyết Nhưng bên cạnh cái lý thuyết này thì bao giờ cũng như vậy Song song chúng mình sẽ phải kết hợp với cả gì? Kết hợp với cả luyện tập được không ạ? À? Hay nói cách khác là bắt buộc chúng mình phải viết Ở đây chính là thực hành được không nào? Hai cái này luôn luôn phải đi song hành cùng với nhau trong việc chúng ta học bất cứ một thứ gì. Được không nào? Trong việc chúng mình học bất cứ một thứ gì thì các bạn đều nhớ cho chị rằng cả lý thuyết và thực hành luôn luôn phải song hành cùng với nhau. Chúng ta không thể nào mà ngồi tụng gọi là chúng ta học thuộc lòng sau đó thì chúng ta nghĩ rằng như vậy đi thi đã rất là ok rồi. Đợt vừa rồi ấy các bạn à, đợt vừa rồi các anh chị 2K3 đấy đi thi đấy và rất là nhiều anh chị về than vãn rằng là trời ơi trượt tủ rồi hay thế này hay thế kia. Nếu như mà trong cái thời điểm mà các bạn ôn ấy các bạn không bỏ qua một một cái phần kiến thức nào thì có lẽ là các bạn sẽ không bao giờ phải than lên một cái câu là trời ơi như thế. Và nếu như giá như mà các bạn viết nhiều hơn thì các bạn sẽ không bao giờ phải than lên một cái câu rằng là trời ơi sao mình lại viết ngắn như thế kiểu như vậy. Nên là chị nghĩ rằng một trong những cái điều cực kỳ cực kỳ quan trọng là chúng ta phải biết kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Và đối với các bạn 2K4, lời khuyên của chị hay bất cứ các anh chị 2K3 nào dành cho các các bạn đều sẽ là các bạn phải xuất phát sớm đi, các bạn phải ôn luyện sớm đi bởi vì vì chính vì cái thời gian các bạn đang rong chơi mà có rất là nhiều người người ta đã học được một cái lượng kiến thức cực kỳ cực kỳ là lớn rồi đấy nhá. Nên là chị muốn các bạn sẽ lưu ý giúp chị điều này. Ok không ạ? Đây là cái thứ nhất trao đổi cùng với các bạn. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy này Ở thời điểm hiện tại ấy, thì cái cấu trúc đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia chưa có gì thay đổi Nếu như có thay đổi thì đương nhiên chị sẽ thay đổi cái việc ôn luyện của mình dành cho các bạn Nhưng ở thời điểm chưa có gì thay đổi cả Nên các bạn 2K4 chú ý giúp cho chị Cái khối lượng kiến thức chúng mình cần phải đảm bảo vẫn sẽ bao gồm Một là đọc hiểu Được không ạ? Một là đọc hiểu Hai là nghị luận xã hội Và ba là nghị luận văn học được chưa nào à, Và trong cái chiến dịch không đồng này Là cái chiến dịch đầu tiên chị tiến hành cùng với các bạn Cái chiến dịch 2K4 xuất phát sớm Chị sẽ trọng tâm vào phần nghị luận văn học Và cái phần mà chị muốn chia sẻ cùng với các bạn Đó chính là về cái phương pháp để chúng mình học kiến thức nền bởi vì chị biết rằng là ai cũng thế Xuất phát điểm của chúng ta sẽ luôn luôn là phương pháp học kiến thức nền Ở đây có những bạn nào 2K4 nhỉ? Chị sẽ nhờ một anh chị admin ở trong fanpage học văn chị Hiên để lại cái link cho các bạn nhá Gắn cái link về cái group mà chúng mình sẽ tham gia cùng với chị nhá Được không nào? Đợi chị một chút Đợi chị một chút nha Để các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này Bởi vì là đây là cơ hội có 102 đấy Được không ạ? À? Đây là cơ hội có 102 đấy Rất là ít khi đầu năm mà chị Hiên tổ chức các cái chiến dịch như thế này Và bởi vì năm nay Học sinh 2K3 kêu váng trời đất quá Và cũng đưa ra cái lời khuyên đó chính là gì? Đó là chị ơi, à, hãy cho các em 2K4 học sớm hơn đi, xuất phát sớm hơn đi, đừng như bọn em Bởi vì chúng ta cũng biết được rằng là một trong những cái điều mà cực kỳ khó khăn mà các bạn gặp phải đó chính là gì ạ? Các bạn thường là nước đến chân mới nhảy và nước đến cổ mới bơi Chính vì là như vậy nên là xảy ra rất là nhiều những cái vấn đề Khi mà chúng mình làm gì ạ? Chúng mình ôn tập, chúng mình không hiểu được bản chất nên chúng mình học cực kỳ nông Và chính vì là chúng mình học cực kỳ nông như vậy Nên có một cái vấn đề xảy ra là Chúng ta vào đề nào chúng ta cũng sợ Kể cả chị nói thật Có nhiều bạn nhá vào bài tủ Bảo là ôi em thuộc bài này lắm rồi nhưng mà đi thi thì đâu ai biết trước được chuyện gì đâu đúng không? Ở cái thời điểm đấy bởi vì thực sự là không phải là học hiểu Mà chỉ là học để gọi là vẹt thôi Thế nên tự nhiên lúc đấy quên ngay <laughs> Nên chị nghĩ rằng là cái quan trọng nhất vẫn phải hướng đến Vì sao chúng mình phải xuất phát sớm Chúng mình xuất phát sớm để chúng mình có thể học hiểu Và khi chúng mình đã học hiểu rồi Thì các bạn sẽ cảm thấy rằng là À chúng ta sẽ cực kỳ là dễ dàng Trong việc linh hoạt hành văn Để có thể viết một đoạn văn, viết một bài văn và xử lý câu đọc hiểu. Chỉ muốn hỏi một chút xíu là năm nay mục tiêu của các bạn là bao nhiêu? Mục tiêu của các bạn 2K4 năm nay là mấy điểm ạ? À? Các em đã có mục tiêu cho bản thân của mình chưa? Các bạn đã có mục tiêu cho bản thân của mình chưa? Mục tiêu của các em năm nay là là mấy điểm? Nào, 2K4 <laughs> năm nay có vẻ chăm hơn đấy, đúng chính xác đấy Chị thấy ở đây tận hơn 500 bạn đang xem cơ cũng biết là có 2k3 ở đây nhưng mà nghe chừng là 2k4 năm nay chăm hơn Nhưng các em cũng phải hiểu này Các đối thủ của chúng mình sẽ càng ngày càng giỏi lên Và nếu như các bạn mà không chăm chỉ ấy, Thì đương nhiên là cái việc các bạn không chạm được đến cái mục tiêu của mình là điều chúng ta phải chấp nhận thôi Nào, thế thì chị đang muốn hỏi một xíu Với một cái buổi phát trực tiếp đầu tiên dành cho 2k4 như thế này Thì các bạn mong muốn được bao nhiêu ạ? Các bạn mong muốn được bao nhiêu điểm ạ? <laughs> các em mong muốn được bao nhiêu điểm? Có bạn nào mong muốn được 9 cộng không ạ? Bây giờ thì chị không nói đến cái mục tiêu 8 cộng nữa Bởi vì chị nghĩ là cái mục tiêu 8 cộng bây giờ là một cái mục tiêu hơi phèn rồi <laughs> Ở đây có ai mục tiêu 9 cộng không? À em ước một lần trong đời được 9 điểm văn à <laughs> Đấy là một cái điều mà ai cũng mong muốn chứ không phải là một mình em đâu Không phải là một mình em đâu Rồi thế thì à ở đây có rất là nhiều bạn phải không ạ Ở đây có rất là nhiều bạn đều mong muốn rằng là mình sẽ được 8 cộng, mình sẽ được 9 cộng môn văn. Đúng không nào? Thế nên chị cực kỳ mong là với cái chiến dịch xuất phát sớm này thì các em sẽ chuẩn bị cho mình cái tinh thần tốt nhất tâm thế tốt nhất và các em cũng sẽ hiểu hơn về cách thức mà học văn chị Hiên sẽ đồng hành cùng với các bạn là như thế nào. Không biết là ở đây đã có ai tìm hiểu về sách của học văn chị Hiên chưa? Nếu như chưa tìm hiểu về các đầu sách siêu xịn của học văn chị Hiên thì ngay lập tức phải tìm hiểu ngay và luôn đi. Bởi vì là gì ạ? Cái việc đọc sách ban đầu chính là một trong những cái bước tiên quyết đầu tiên để chúng ta làm những bước tiếp theo. Nếu các bạn không lựa chọn được cái tài liệu học phù hợp với mình ấy thì cũng rất là khó trong việc chúng ta tìm kiếm và ta tiếp thu kiến thức nên là à <laughs> thế à ok linh sam nhá được không ạ à? <laughs> đương nhiên là được rồi chị luôn luôn chào đón các bạn chị luôn luôn chào đón các bạn và team học văn chị Hiên luôn luôn hỗ trợ cho các bạn hết mức. Nên là nếu như mà muốn mua sách, muốn đăng ký khóa học của chị Hiên thì cứ nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên ngay. <laughs> Được không? Ok không? Rồi, quay trở lại đây nhá. Chị sẽ nói một chút xíu cái điều này để các bạn hiểu này Trong chương trình ngữ văn lớp 12 của chúng mình Mảng kiến thức nặng nhất đối với các bạn vẫn là mảng kiến thức nghị luận văn học Và ở trong nghị luận văn học thì sẽ có một cái phần mà các bạn sẽ phải ôn cực kỳ trọng tâm Và đó chính là một trong những cái phần ảnh hưởng tới tất cả những cái phần còn lại mà các bạn cần phải chú ý Đó chính là gì ạ? Đó chính là chúng ta phải học thật là chắc về kiến thức nền có lẽ là ở đây đã rất là nhiều bạn bắt đầu xuất phát rồi Xuất phát ở đây đồng nghĩa với việc là các em đã mua sách giáo khoa về rồi, các em đã đọc các tác phẩm rồi, các em đã nghiên cứu các tác phẩm và bắt đầu bắt tay vào viết những cái bài văn nghị luận xã hội và nghị luận văn học rồi đúng không? Hỏi chị rằng là như thế là sớm hay muộn thì chị nói rằng là như thế không phải là sớm được không ạ? À? Và như thế cũng chưa phải là muộn Thế nên là bây giờ là cái thời điểm chẳng có lúc nào phù hợp bằng việc là Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu kế hoạch để thực hiện mục tiêu của mình nếu như mục tiêu của các bạn là 8,5 cộng, là 9 cộng thì chắc chắn ngày hôm nay sẽ là thời điểm tuyệt vời nhất để các bạn bắt đầu cái quá trình học tập, tích lũy kiến thức, rèn luyện để viết văn hay hơn và tốt hơn. Nên là chị nghĩ rằng là thời điểm thích hợp nhất chính là ngày hôm nay, chính là giây phút này chứ không phải là ngày mai, ngày kia hay là cách đây một tuần được không ạ? À? Chính là ngày hôm nay đấy nhá. Thì chúng ta thấy rằng là trong phần kiến thức của nghị luận văn học, phần kiến thức nền này trong chương trình ngữ văn lớp 12, các bạn sẽ phải trải qua những phần kiến thức nào? À, chị xin được phép chia thành hai gì ạ? Chị xin được phép chia thành chia cái khối lượng văn bản mà các bạn cần phải tìm hiểu thành hai dạng chính. Một là thơ, và mảng thứ hai chị tạm thời xếp ở đây là văn xuôi để các bạn dễ định hình. Các em sẽ biết được là chúng ta cần thiết phải học những tác phẩm nào Hãy nhớ nhá, đây là học chứ chưa phải là ôn Vì đã có kiến thức gì trong đầu đâu mà gọi là ôn được không ạ? À? Đây là học chứ không phải là ôn Có nghĩa là các bạn chưa hề tiếp cận với nó Và đây chị đang định hình để cho các bạn biết được cái hướng tiếp cận Và nếu như các bạn muốn tham gia cùng với chị Hiên này Thì các bạn nhìn thấy không ạ? À? Chị có để một cái đường link Tham gia khóa học miễn phí dành cho K2K4 Đấy thì các em sẽ giúp chị thả tim vào cái đường link đó được không? Thả tim vào cái comment mà học văn chị Hiên để lại được không ạ? À? Đừng có nói là học gì tầm này <laughs> Đừng có nói câu đấy để rồi sau này hối hận nhá Rất là nhiều người đã phải hối hận vì cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa rồi. Tại vì sao mà 12 năm cho một kỳ thi cuối cùng chúng mình lại không cố gắng thế? Đấy là cái câu hỏi chúng ta phải tự nên đặt ra, rằng là tại sao chúng mình lại không cố gắng thế, trong khi chúng ta hoàn toàn có thể cố gắng. Nên là chị rất hy vọng một điều rằng là nếu như các bạn không nỗ lực, thì các em hãy để cho những người bên cạnh các em được phép nỗ lực. Và các em cũng đừng vì cái việc là bởi vì những người xung quanh chúng mình không nỗ lực, thế nên chúng mình nghĩ rằng bây giờ vẫn còn quá sớm để cố gắng. Hãy tin vào chính mình và tin vào sự cố gắng của bản thân mình nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng thì chắc chắn các em sẽ được 8 cộng văn, chắc chắn các em sẽ được 9 cộng văn và chắc chắn các em sẽ bước vào cái ngôi trường đại học mà các bạn mong muốn, chắc chắn là như thế. Đấy là mục tiêu trong năm tới, chúng ta nhất định phải thực hiện và đây không phải là thời điểm sớm hay muộn mà đây là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta thực hiện hiện thực hóa cái giấc mơ này. Đây không phải là giấc mơ ạ, được không ạ? Bởi vì nếu như là giấc mơ thì chúng ta sẽ chỉ làm nó trong nước trong lúc ngủ thôi. Mà đây đây là ước mơ ạ. Và ước mơ thì chúng ta cần phải thức dậy để chúng ta hành động Thức dậy và hành động đi nhá Ở đây các bạn sẽ thấy trong chương trình ngữ văn lớp 12 Các bạn sẽ được học 5 tác phẩm thơ chính Lưu ý giúp chị nhá Bài thơ đầu tiên đó chính là bài thơ viết về hình tượng người lính trong thơ ca kháng chiến chống Pháp Trước đây chưa học bài thơ này, mình chẳng biết Quang Dũng là ai cả. Đến khi mình học bài thơ này rồi, mình mới biết ông ấy là một trong số những nhà thơ vô cùng đặc biệt của nền gì ạ? Văn học Việt Nam hiện đại. Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Được không nào? Bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Các bạn ở trong khóa học kiến thức nền 2K4 đầu tiên của chị cực kỳ hiểu bài này và cực kỳ thích bài này Các bạn ấy đã học được đến hôm nay là buổi thứ hai rồi Và chị quên mất không up những cái phản hồi của các bạn ấy lên Cái điều tuyệt vời nhất là đã có rất là nhiều bạn 2K4 lựa chọn khóa học của chị Hiên Và bắt đầu cùng với chị Hiên trong cái hành trình này Và đó là một cái điều cực kỳ tuyệt vời luôn các em ạ à. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng tiếp tục nhá Sau khi học xong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng Chúng ta tiếp tục được học một bài thơ mà ngày xưa hồi lớp 4 ấy, chúng ta được học một đoạn rồi. Nhưng ngày hôm nay ở trong cái chương trình ngữ văn lớp 12, chúng ta lại tiếp tục được khám phá một cái phần đầy đủ hơn là 90 câu thơ đầu trong bài thơ đó. Đó là bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Rất quen thuộc đúng không? Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Được không nào? Năm nay thi vào thơ ạ. À? Và cái bài thơ mà thi vào đó chính là bài thơ Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh các bạn nhá. Lưu ý giúp chị ạ. À. Sóng của nữ sĩ Xuân Quỳnh chứ không phải là nhà thơ nam đâu nhá. <laughs> Dạo này nghe những cái câu chuyện thật là tấu hài từ các bạn học sinh thi trung học phổ thông quốc gia, thật là tấu hài hỡi ôi. Được không ạ? À? Và chúng ta có một cái trích đoạn không phải là một bài thơ ạ, à, mà đây là một cái trích đoạn trích từ trường ca mặt đường khát vọng, đó là trích đoạn mang tựa đề Đất nước của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Nguyễn Khoa Điềm Ok chưa ạ? Lưu ý giúp chị nhá. Chúng ta được học thêm một cái bài thơ nữa, một cái bài thơ vô cùng hay của nhà thơ Thanh Thảo, một trong số những cái người nghệ sĩ cực kỳ nổi bật trong trường phái thơ tượng trưng siêu thực. Đó chính là bài thơ Đàn guitar của loca Đàn guitar của loca được không ạ? Của nhà thơ Thanh Thảo. Ok chưa nào? Khi mà học về bài thơ này thì chị sẽ nói với các em về gì ạ? Hình ảnh của người nghệ sĩ Federico Garcia Lorca, một người nghệ sĩ của xứ sở Tây Ban Cầm đã gắn liền cuộc đời của mình với đồi núi Granada, đã gắn đã gắn liền cuộc đời của mình với gì ạ? Với xứ Andalusia xinh đẹp. Và nói chung là đây là một cái bài thơ rất là hay. Năm bài thơ này đều là những cái bài thơ rất là hay các bạn ạ. Cực kỳ chất lượng, cực kỳ hay. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? À? nhá Thì đây là cái phần đầu tiên các bạn chú ý giúp cho chị Được chưa? Bây giờ chúng mình sẽ có tiếp theo đó là văn xuôi Văn xuôi chính là cái phần mà năm nay ấy Hình như là các bạn ấy sẽ thường là nghĩ sẽ vào bởi vì đã hai năm liền vào gì? hai năm liền là vào thơ rồi. Nên năm nay 2K4 có vẻ sẽ quan tâm nhiều hơn đến văn xuôi. <laughs> chị thế chị nói như thế thôi nhá <laughs> được không ạ à? đấy là chị nói như thế thôi nhá rồi ok thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cho chị này nếu như nói về các cái tác phẩm văn xuôi thì chúng mình sẽ chú ý tới cho chị cái thứ nhất đó là truyện ngắn trong chuyện ngắn này thì toàn được học các chuyện ngắn hay thôi ấy Nhá, lớp 11 đã được học trí phèo, được học hai đứa trẻ, được học chữ người tử tù đã thấy hay lắm rồi Lên chương trình ngữ văn lớp 12 được học các tác phẩm truyện ngắn lại thấy cũng hay như vậy, được không ạ? À? Chúng ta có trước tiên là vợ chồng A Phủ, hai cô vợ đấy, đúng không ạ? À? Thì vợ đầu tiên là vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài Ok chưa nào? Cái thứ hai đó là vợ nhặt của nhà văn Kim Lân được không ạ? À? Kim lên hai cô vợ đấy các em ạ. À. Hai cô vợ năm nay bị sóng tạt đi xa quá đấy nhá. Rồi, nào, cái tiếp theo, vợ chồng A phủ này, vợ nhặt này, chúng ta sẽ có thêm một cái câu chuyện nữa, đó là câu chuyện được viết về mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng và gió với một cái tác phẩm của Nguyễn Trung Thành mang tựa đề là Rừng Sà Nu. Được không nào? Rừng Sà Nu của Nguyễn Trung Thành được không ạ? À? Tiếp tục là một cái câu chuyện được viết khi mà cái công cuộc đổi mới đang diễn ra Đó là tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Được không ạ? À? Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Ok chưa nào? Đây là về chuyện ngắn nhá Ngoài ra thì các bạn sẽ học thêm cái chuyện ngắn những đứa con trong gia đình Những đứa con trong gia đình của tác giả Nguyễn Thi nữa Được không ạ? À? Ok chưa nào? Đây là về chuyện ngắn được không? Rồi, tiếp tục này Sau chuyện ngắn chúng ta sẽ có một cái tác phẩm ký Đây là một cái tác phẩm ký giống như là đặt ra một cái câu hỏi ấy Và câu hỏi ở đây chính là Ai đã đặt tên cho dòng sông? ai đã đặt tên cho dòng sông của một tác giả tên rất là <laughs> dài các bạn ạ. Dài nhưng mà lại rất hay. Hoàng Phủ Ngọc Tường. Hay không? Hoàng Phủ Ngọc Tường nhá. Rồi, tiếp tục này. Chúng ta có cái tiếp theo đó chính là gì nhở? À, đó chính là tùy bút một cái tùy bút mà các bạn rất sợ nhá Không biết là 2K4 có sợ cái tùy bút này không Nhưng mà chị chia sẻ một chút xíu là các anh chị 2K3 sợ lắm các em ạ à. Sợ tùy bút này cực kỳ luôn <laughs> Bởi vì là lúc nào cũng lo là vào cái tùy bút này Năm nay mà 2K4 mà vào tùy bút này Thì các em tha hồ mà viết Nếu như các bạn đồng hành cùng với chị Thì các bạn tha hồ mà viết Bởi vì chị đã nói rồi Chúng mình xuất phát sớm để chúng mình học hiểu Không phải là chúng mình xuất phát sớm để chúng mình học vẹt Nên là các bạn chú ý giúp cho chị là Học hiểu khác học vẹt ở chỗ là Chúng ta đã hiểu về bản chất rồi Và chúng ta biết sử dụng cái vốn từ ngữ linh hoạt hơn rồi Thì cái việc viết một bài văn nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều đấy Các bạn hết sức lưu ý giúp chị nhá Tùy bút đó mang tựa đề là Người lái đò sông Đà Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuần Ok chưa ạ? nhá. Và chúng ta có thêm một cái tác phẩm kịch nữa ở đây, đó chính là Hồn Trương Ba Ra hàng thịt của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ok chưa ạ? Và chúng ta có thêm một cái áng văn chính luận mẫu mực nữa của Chủ tịch Hồ Chí Minh Đó chính là tuyên ngôn độc lập Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chưa nào? Đây là những cái tác phẩm mà các bạn sẽ được đi tìm hiểu và khám phá ở trong chương trình ngữ văn lớp 12. Nên là các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá Chị muốn hỏi một chút xíu ở đây Đó chính là các bạn 2K4 ơi Các em đã mua sách giáo khoa văn lớp 12 chưa? Và các em đã đọc chưa? Nào Các bạn Các em đã mua mua sách lớp 12 Và các bạn đã đọc chưa? Đọc tác phẩm nào chưa? Các em đã được học và xuất phát sớm tác phẩm nào chưa? Mấy đứa Hà, mấy đứa <laughs> Ở đây vẫn còn nhiều 2K3 lắm nhở Rất là cảm ơn các em bởi vì vẫn dành sự quan tâm cực kỳ nhiều cho học văn chị Hiên Chị biết là để nhận được cái sự yêu quý như thế chúng mình đã cùng với nhau đi một cái hành trình rất là dài Nên là chị, chị cực kỳ mong là các bạn 2K4 cũng sẽ lựa chọn học văn chị Hiên Đồng hành cùng với học văn chị Hiên trong cái hành trình này nhá <laughs> Chào 2K3 kìa, vẫn còn rất là nhiều các bạn 2K3 ở đây đúng không? À, các bạn đều đã mua sách rồi đúng không? Và các bạn đều đã xuất phát bằng việc là học kiến thức các tác phẩm trước rồi đúng không? Ok, rất là tốt à, Nói chung là như thế này Tình hình là chúng ta xuất phát sớm chúng ta sẽ có một cái phương pháp ôn thật là hiệu quả Và cái phương pháp này sẽ được chị Hiên giới thiệu cụ thể ở trong cái lớp học không đồng dành cho các bạn Đó là cái chiến dịch đầu tiên mà chị Hiên tổ chức trong năm nay dành cho 2K4 Và link thì chị đã để ở đây rồi Thế nên là gì ạ? Chị rất hy vọng là sẽ được gặp thật là nhiều các bạn 2K4 ở trong cái khóa học miễn phí này của các em Để các em định hình được về cách học này, các bạn định hình được về cách tiếp cận này Bởi vì đây chính là một trong những cái điều rất quan trọng để chúng ta xuất phát cùng với nhau nhá. Nếu như các em còn thắc mắc gì thêm nữa, các em hoàn toàn có thể nhắn tin về cho admin fanpage học văn chị Hiên. Các em có câu hỏi gì muốn hỏi chị không? Các bạn có câu hỏi gì muốn hỏi chị không ạ? À? <laughs> rồi ông hoàng thơ nôm tôi muốn xỉu luôn đấy mấy cái đứa này mấy cái đứa hai k ba này liên thiên lắm nhá Năm nay 2K4 sẽ còn nói chung là cũng vẫn là một triệu đối thủ dành cho các bạn thôi Và các bạn sẽ phải tự nỗ lực thật là nhiều thôi Được chưa nào? Nếu như mà cảm thấy mà không tự nỗ lực được Muốn có người đồng hành thì phải lựa chọn team học văn chị Hiên thôi Được không ạ? À? À chị muốn giới thiệu với các bạn 2K4 cái này Nếu như mà các bạn muốn bắt đầu ngay á Thì các em có thể tham khảo cái này nhá Đợi chị một chút xíu Đợi chị một chút xíu Các bạn đợi chị một chút xíu nha Chị đang muốn tìm mà chưa ra Không biết là cái quyển sách của chị đâu rồi Ờ Các bạn ơi Đây đợi chị một chút, đợi chị một chút Ờ, không biết là cái quyển sách của chị ở đâu rồi Nhưng mà các bạn có thể tham khảo một số các cái đầu sách của team học văn chị Hiên nhá Ví như cuốn này Đây chính là cái cuốn bestseller của văn chị Hiên ở trong năm vừa rồi Tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Hay còn gọi là hộp nhạc văn chương Đây chính là một trong những cái cuốn bí kíp dành cho các bạn ấy Để viết được rất là nhiều những cái tác phẩm hay Viết bài phân tích về các tác phẩm hay Đấy, thế nên là các em hoàn toàn có thể tham khảo cuốn này Hoặc hoặc là cái bộ sổ tay văn học của chị thì đây chính là một trong những cái đầu sách mà chị nghĩ là ở giai đoạn này các bạn nên lựa chọn cho mình để các bạn có thể uh, bắt đầu cho cái việc là luyện tập viết văn bởi vì thời gian vừa rồi ấy thì chị cũng gặp rất là nhiều câu hỏi từ các bạn 2K4 là chị ơi ở thời điểm hiện tại thì em nên lựa chọn đầu sách nào để em có thể ôn Đấy thì các bạn ơi, các bạn có thể thử tham khảo cái cuốn này nhá Đây là một trong những cái cuốn sách siêu to khổng lồ cả về mặt nội dung và cả về mặt hình thức đấy đấy Ngoài ra thì bên chị vẫn còn rất là nhiều những cái đầu sách khác nữa Để 2K4 có thể bắt đầu Em lớp 10 có học được không? Em ơi, lớp 10 thì chưa cần đâu em nhá Lớp 10 thì chưa cần à, Nếu mà học được thì chị nói là học được Còn chưa học được thì chị sẽ nói là chưa học được nha Nên là chị nói luôn là lớp 10 thì không phù hợp đâu Nên em đừng chọn mua cuốn này nhá Đây là chị đang gợi ý cho các anh chị à, 2K4 thôi Để các bạn ấy có thể bắt đầu luôn cái hành trình học của mình Chuẩn bị sẵn sàng luôn Ok chưa nào? Nhá. Rồi, thì à, các em có thể tham khảo thêm đầu sách Giai đoạn này tham khảo thêm sách là ok rồi đấy Chứ không hề sớm đâu Chị biết là có khi các em cũng đã mua rất là nhiều sách tham khảo cho mình rồi Nhưng mà thử dinh một cuốn của Học Văn Chị Hiên về xem nó có gì khác biệt không nhá Chị tin là các bạn sẽ không thất vọng đâu ạ <laughs> Rồi, các bạn thân mến Ngày 12 tháng 7 Chị hẹn gặp các bạn trong buổi học đầu tiên của khóa học miễn phí Dành cho 2K4 Và chị rất hy vọng là sẽ được gặp thật là nhiều bạn 2K4 ở đó Ok không ạ? Cảm ơn các em rất nhiều vì buổi tối ngày hôm nay đã dành thời gian để chị được tâm sự và chia sẻ cùng với các bạn. Đương nhiên là trong hành trình dài ơi là dài này chị vẫn luôn ở đây. Được không nào? Chị vẫn luôn ở đây và chị rất hy vọng là có thể được gặp nhiều bạn 2K4 nhất có thể và mang lại cái kết quả cùng với các em, mang lại cái kết quả và đạt được cái kết quả tốt nhất của các bạn nhá 8 cộng văn, 9 cộng văn Ok không nào? Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại ở trong khóa học miễn phí nhé Nhớ nhắn tin cho admin để xin thông tin nhá Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. <laughs> bye bye các em.